lâu dài ở đời. Bởi vậy, nhân kỷ niệm ngày vía của tôn giả Mahakazip được sự chỉ dạy trên sư phụ, Chùa Ba Vàng khuyến thỉnh quý Phật tử, nhân dân phát nguyện tu tập tụng kinh thiền quán từ ngày mùng 1 tháng 3 đến ngày mùng 7 tháng 3 năm nhâm dần, tức từ ngày mùng 1 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022 để tán dương hạnh đầu đà, tuyên dương chính pháp,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 trong hương rọi khắp cùng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 Ngày mùng 1 tháng 3 năm nhâm dần, nhân kỷ niệm ngày vía tôn giả Đại Ca Diếp, Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ, đối trước Phật Đài, thần kính dâng nén tâm hương, chí thần đánh lễ tán thán ba hạnh đầu đà cao quý, mà tôn giả Đại Ca Diếp đã nghiêm cẩn hành trì. Chúng con nguyện nương theo sự chỉ dạy của Sư Phụ, tinh tấn tập tu tập thực hành các pháp đầu đà, cầu thánh quả cầu vô thượng Bồ Đề, nguyện cho Pháp Phật trụ dài thêm ở thế gian, muôn loài lợi lạc, trời người phát khởi thiện tâm, tiên nhân quả, kính tín tam bảo, phát nguyện tu hành theo chính pháp của Phật để được lợi ích, hạnh phúc an vui. Chúng con xin thỉnh hết thảy chư hộ pháp, chư chúng đã phát tâm Bồ đề, chư thiên chư thần, các vong linh oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tu tập theo chương trình này, cùng các chúng có hữu duyên với Phật pháp, phân tập về đây, nương đức chúng tăng nghe kinh thánh pháp giác ngộ tu hành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 vi à, tiêu à, đức à, phật truyền ra mặc y phân tạo nam mô thánh tăng đệ nhất đồ đà tôn giả ma đàn lễ pháp hạnh đồ đà chỉ mặc bái nam mô thánh tăng đệ nhất đồ đà tôn giả ma tóm đan lễ pháp hạnh đầu đà khất thực đề sống nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn Sĩ tâm đàn lễ pháp hạnh đồ đà khất thực theo thứ lớp Nam mô Thánh Tâm Đệ Nhất Đầu Đà Tôn Giả một lần nam mô thánh tăng để nhất đầu đà tôn giả pháp hạnh đồ đà anh bằng bình ban nam mô thánh tăng địa nhân đồ đà tôn Chí tâm đàn lễ Pháp hận đầu đà Không để dần đồ an Nam mô Thánh Tăng Đệ Nhất Đầu Đà Tôn thần đồ đà sống trong giờ nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn giả ma đan lễ pháp hạnh đầu đà ở dưới gốc cây nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn đâu đa ở ngoài trời nam mô thân tăng đệ nhất đầu đà tôn đan lễ pháp hạnh đồ đa ở nghĩa địa đạo mô thanh tăng để hành đâu đã nghĩa đâu cũng được nam mô thanh tăng đệ nhân đồ đà tôn giả lên lễ pháp hạnh đồ đà không năm ngủ nam mô thánh tăng đệ nhất đồ đà sự kiện tổ sư đại đô đà ca diếp đản sinh tại thành vương xa nước ma già đà có một làng ma ha sa đà la thôn ma ha sa đà la chúng tôn này có một vị bà la thôn phân chia cho các thuộc hạ quản lý lúc bấy giờ vua tần đầu xa la nước ma kiệt đã có một ngàn con bò cày còn trưởng giả đi câu lô đà yết ba đàn bò chỉ thiếu một con là đủ ngàn con bà la không thể đếm được số lượng chỉ biết tổng quát nhiều ít mà thôi kho tiền vàng của trưởng giả tổng cộng tất cả hai mươi lăm có thuở ấy người vợ của đại phú bà la môn đang mang thai bà du ngoạn vui chơi nơi thượng uyển nhân tiền bà đến ngồi dưới gốc cây tất bác là lúc ấy bà ta liền hạ sinh một đồng tử ở dưới gốc cây này đồng tử cung đoan tránh khối ngô đẹp như tượng vàng ai cũng thích trong ngắm thế gian không ai sánh bằng khi dòng tử sinh dưới gốc cây này xuất hiện một thiên y tuyệt đẹp vì cha mẹ đồng tử thấy thiên y xuất hiện nên thầm nghĩ thiên ý này nhất định là do phước của đồng tử mà ra do điểm này mà đặt tên cho đồng tử là tất bát la giá na thì nhân duyên đồng tử trên dưới gốc cây này nên lấy đó mà đặt tên thuyền gọi là tất bác la gia na rồi cha mẹ giáo đồng tử cho bốn bà vũ nuôi một bà vũ lo bồng bế một bà vũ lo vũ mâm một bà vũ dẫn đi chơi và một bà vua chăm sóc việc nuôi dưỡng bà bốn bà vua lo các việc nuôi dưỡng tâm rửa bồng Vâng. về mua vui và cho bu mâm mong sao cho đồng tử mô lớn khôn vì vợ chồng đại phú trưởng giá bà la môn chỉ có một đồng tử tất bát la giá na rất yêu quý không cho rời xa dù trong một giây lát nếu có chuyện phải xa đồng đồng tử thì trong lòng họ chẳng vui đồng tử do nhân duyên phước đức nên trong thời gian nuôi dưỡng chẳng bao lâu đồng tử lần lần khôn lớn biết đi biết chạy trí tuệ phát triển đến khi vừa tròn vừa tám tuổi cha mẹ liền cho đồng tử thọ rơi pháp bà la môn sau khi đồng tử tỏ giới pháp rồi cha mẹ lại phú chúc gia nghiệp và dạy các nghề pháp thức tế tử cũng dạy đồng tử các môn thơ phu toán số hội họa khắc ân bốn bộ vị đà cùng các pháp thọ ký biện luận thế gian thọ trì các pháp binh trường các pháp đại chú thuật luận diễn đa các môn văn chứng ngũ hành tinh tu toan số âm dương đoan trước thời vận trong mỗi ngày đêm có bao nhiêu điểm tốt xấu lại nửa đồng từ bia tất cả các loài tiếng tiếng tướng đất chuyển động tiếng sấm tiếng sét tiếng kêu của loài cầm thu tiếng động của loài chim bay thu chạy biết hết các thương trạng biết tất cả các sự chuyển biến biết coi các tướng biết tướng nghề nghiệp biết tướng nam nữ biết tướng lục xúc biết pháp tẩy tình thân tình biết pháp lấy nước biết pháp xối rửa biết pháp lấy cho biết cắt xương ca chúc tụng biết tướng tốt xấu thịnh suy biết cách giải trừ tai ương biết phá cung tê thân lửa và chữ thiên đại nhân tất cả đều được ngoan bị đồng tứ tứ học rồi lại có khả năng dạy lại người khác đồng tứ học pháp khi tiếp nhận vật của người hay ban vật ờ, cho người mọi việc cho trong thế gian không gì là không rõ không nơi nào là không biết lành lời sang suốt trí tuệ thông minh có tài lý luận đánh thép căng tanh nhảy bén khôn ngoan đồng tử bản tánh chất trực thường nhàm chán việc thế gian nhận thức được ai dục là điều bất tình nên sinh tâm xa lìa gió trong đời quá khứ đã gặp chư Phật Thế Tôn ở nơi chư Phật này đã trồng các thiền căn tu nhiều công đức đã được thành tựu nên đồng tử biết tất cả các pháp thế gian là giả dối tâm ưa thích hướng về cửa niết bàn thường mong cầu ra khỏi phiền não chẳng nhiệm pháp hiểu vì thế gian không thọ nghiệp chướng hệ phước tiêu trừ do trí lực này nên được địa vị vi như nhất sinh bổ xứ đô đà để nhất nơi giữ gìn chính pháp ở nơi thế gian làm ruộng phước điền khiến người cúng dường sinh nơi thiên giới khiến người tang thang rồi ba đường Đà Đệ Nhất giữ gìn chính Pháp ở nơi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 khác hẳn những người bạn cùng trang lứa. Ngài thường tỏ ra nhàm chán thế gian, tâm hướng về Niết Bàn. Một con người hoàn hảo như vậy mà khi tu hành, Ngài đã chọn Pháp khổ hạnh đầu đà để hành trì. Chúng con ngày nay xin trong thời mạt Pháp ngũ dục sung mãn, tự thấy mình phúc mỏng nghiệp dày, nếu không thực hành đầu đà khổ hành thì chẳng thể thành tựu đạo nghiệp. Vì vậy chúng con nguyện sẽ nương theo Sư Phụ, tinh tấn hành trì khổ hành đầu đà, noi gương tôn giả đại ca diếp, mong cầu giải thoát, giữ gìn đạo Pháp còn mãi ở thế gian. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành thật có Nguyện cho thiền tín Phật tử giữ vững lòng tin nơi Phật Pháp Tăng, tinh tấn không lui, hành các thiền Pháp, hộ trì tam bảo, ủng hộ chúng Tăng, tuyên dương chính Pháp. Lại nguyện khắp cả chúng sinh phát sinh duyên lành thực hành các Pháp, đầu đà khổ hành, khiến cho Pháp Phật mãi mãi nơi đời không bị diệt mất.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 kết duyên với tam bảo phát tâm bồ đề cầu vô thường đạo hồi hướng cầu siêu cho vong linh hiểu duyên với tăng ni phật tử cùng tất cả những ai tham gia tu tập theo chương trình này các vong linh anh hùng chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn các chúng quỷ hành bệnh Covid-19, các vong linh chết do mắc Covid-19 tại Việt Nam và trên toàn thế giới, cùng tất cả các chúng hữu duyên được về trong Pháp hội, tham gia chương trình tu tập cùng chúng con, mà được phát tâm giác tỉnh lìa chỗ u minh, khởi niệm từ bi xa rời ác đạo, tin sâu tam bảo, sớm được tái sinh về cảnh giới an lành, gặp chính pháp tu hành mau thoát khổ. Hồi hướng cho các đức hộ pháp chư thiên chư thần, cùng các chúng đã phát tâm Bồ Đề tại chùa, đã hộ trì cho Pháp hội và bảo hộ cho các Phật tử tu tập. Nương công đức này mà tâm Bồ Đề ngày càng tăng trưởng, phẩm vị thêm cao, oai lực thêm lớn, hộ trì chúng sinh biết bỏ ác làm lành, tu theo chính đạo. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho dịch bệnh giảm trừ,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 tụng kinh tán dương